Xin chào tất cả các bạn Thì vừa rồi là mánh khóe của cái trò ảo thuật Mà cho Rubik vào chiếc túi và Rubik tự giải Thật ra không phải tự giải đâu Khi mà cho vào mình đã dùng một tay mình đã giải rất là nhanh Thì cách giải như thế nào Ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé Ok và để làm được cái trò vừa nãy Thì các bạn phải biết một số bước để setup con Rubik nhá Thì setup như thế nào Đầu tiên các bạn để Rubik như này này Và các bạn sẽ U uh, r phẩy nó u nhỏ phẩy và r nhỏ phẩy nó như vậy đã setup rồi này nó khi nhìn qua thấy rubik khá lộn xộn luôn thì bây giờ các bạn chỉ cần làm ngược lại những cái bước mà vừa làm rồi được dùng một tay nhé các bạn đẩy hàng này lên này đẩy hai hàng này đó các bạn sang hàng này rồi bạn lại lấy ngón này đẩy hàng này lên rồi các bạn sang ngón này nữa đó thì khi làm nhanh nó sẽ được hiệu ứng như vừa rồi đó cái các bạn sẽ luyện tập thật là nhiều để đạt được cái tốc độ mà mình à, có thể khiến cho khán giả thấy thấy rất là ảo đó này thì do các bạn luyện tập chăm chỉ thôi cái tùy nhá các bạn có thể sang rồi xuống sang rồi xuống nó thì giải chúng ta sẽ lên sang lên sang hóa các bạn có thể xuống rồi sang xuống rồi sang đều được nhá có hai cách các bạn nếu mà làm theo như vừa nãy thì các bạn làm ngược lại như này đó cái các bạn thấy cái nào dễ hơn thì các bạn thực hiện thôi Đó. nhưng mình thấy cái này dễ hơn này nó luyện tập thật là nhiều nó cái mánh khóe chỉ như thế thôi và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này nếu các bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn buổi hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo